Xin chào tất cả anh em Những ai mà đam mê cái bộ môn ờ, tài xỉu ờ, Tôi xin tự giới thiệu Tôi là Hùng Cũng không dám ờ, nói là bảo là Hùng tài xỉu đâu Bởi vì tôi chỉ quan tâm đến cái tài xỉu này Bởi vì tôi thì thực sự là tôi là người ngoài Bắc Khi vào trong khu vực miền Nam này để đi lập nghiệp rồi thì tôi đam mê về cái bộ môn tài xỉu này và có rất nhiều những cái cách để mà chơi tài xỉu mà hoàn toàn không tang tôi cũng nghiên cứu rất là nhiều rồi theo tôi nghĩ ấy, thì uh, có một cái cách chơi tài xỉu mà tất cả mọi người đều rất là đam mê và đặt niềm tin vào nó bởi vì sao chơi làm xỉu, tài xỉu dù mình bịp bịp người ta nhé tôi là luôn là bịp hay anh em ở trong uh, miền Nam gọi gọi là đồ đồ điếm hoặc là đồ công chuyện chẳng hạn nhưng mà bịp làm sao ấy mình ăn được tiền của người ta nhưng mà không tan đấy nó mới là một cái dấu chấm hỏi một cách rất là khó thì uh, thời gian vừa qua tôi đang nghiên cứu về cái bộ hột tài xỉu này rồi đây nó là một cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang nhé nó không giống như những cái bộ hột tài xỉu à, báo mặt nhất mặt lục ví dụ như là những cái bộ hột tài xỉu ấy gọi là báo dung có tang ví dụ như là anh em à, hay gọi là hột máy là ở bên trong người ta có để một cái cục pin gọi pin thau có thể là khi soi thì um, không có gì cả thử nam châm hít thậm chí thử ờ, nước muối nó vẫn nổi bình thường nhưng mà trẻ ra nó là đồ có tang những cái bộ hồ đó ấy, thì chúng ta cũng vẫn chơi được bình thường theo tôi nghĩ là vẫn chơi được nhưng có điều ấy chơi lâu dài được hay không mới là điều quan trọng thì ờ, cái clip này tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái bộ hột tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu lắc tài xỉu nó hoàn toàn không tang một chút nào bởi vì sao thứ nhất là thừa 500 ok không có một cái gì cả thứ hai nữa so đèn trong thứ ba ngâm nước muối nổi điều thứ tư nữa khi người ta mà có thua người ta có trẻ hột ra thì bên trong trắng và rất là trắng luôn nói chung là không có một cái gì bên trong cả nhưng mà chơi làm sao hiệu quả thì đây đó chính là cái bộ hột tài xỉu mà bảo dung mà anh em mà tôi muốn giới thiệu với anh em này đây nó là hột đây nó là một cái máy đó. khi lắc tài xỉu chơi tài xỉu anh em chỉ cần đưa một cái bộ hột này vào thôi đây nó là một cái máy báo dung cái máy báo, về cái máy báo dung này nó không giống như là máy báo dung mà anh em hay chơi gọi là hột máy ấy thường thường ấy, hột máy thì anh em để chiều nào nó cũng có thể uh, ờ, dung cho anh em biết được nhưng hột này ấy, về cái máy báo dung và cái bộ hột tài xỉu này báo dung không tăng này khi anh em chơi là mình cái cách chơi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em sau nhưng mà một cái điều quan trọng nhất là hiệu quả của nó báo chuẩn chính xác cho anh em biết tránh làm mất thời gian cho anh em bây giờ tôi sẽ thử thứ nhất là tôi sẽ thử bằng cái ờ, câu hít này em nhé tôi thử luôn cả nắp dĩa hộp luôn Đó. đây nó là một cái cục hít anh em này tôi sẽ thử Đó. 500 thì tất nhiên nó phải hít như này Đó. về phần à, thử cục hít như thế là ok đúng không à, anh em bây giờ tôi sẽ thử thử sang à, một cái phần nữa là dọi đèn đảm bảo với anh em khi dọi đèn hột trong suốt không có một cái gì cả đó mặt tứ hay là mặt lục rất là trong hoặc là mặt uh, nhị mặt tem trong như hột chợ anh em nhé đấy là thử ờ, bằng ờ, đèn và 500 rồi bây giờ tôi sẽ thử sang một cái phần nữa chính là nước muối đây là muối iốt chính thống 100% Bây giờ tôi sẽ thử cái bộ hột này anh em thấy không anh em thấy không hột hoàn toàn nổi thứ nhất là nổi thứ hai nó không bị dính gọi là dính với nhau giống như hột nam châm Đó. nếu như ờ, một cái bộ đưa một cái bộ hột này vào thì tất nhiên là đủ tiêu chuẩn cho anh em đi chơi đúng không ạ bây giờ tôi sẽ vớt cái bộ hột này ra và tôi sẽ test thử cho anh em cái hiệu quả của cái bộ hồ tài xỉu này. báo dung hoàn toàn không tan anh em à, chú ý nhé tất cả mọi à, hoạt động mọi diễn biến đều nằm ở trên cái à, màn hình của anh em tôi sẽ lau bộ hột đi nhé riêng về cái bộ bột này khi lắc cứ lên mặt lục nó sẽ rung cho anh em biết là chúng ta khi có lục lên thì tất nhiên là anh em phải biết mình nên đánh cái gì đúng không ạ khi có lục lên thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh lục tài còn những cái trường hợp chén phản ví dụ như là đây tôi nói luôn trường hợp đây gọi là chén phản này 226 nó có lục lên nhưng mà nó là xỉu thì chúng ta phải chấp nhận hoặc là những trường hợp này 5 4 245 nó không có lục lên thì như bình thường ấy, không không có lục lên đâu thì chúng ta sẽ đánh uh, xỉu nhưng đây gọi là chắn phản này những trường hợp như thế thì anh em đi chơi nhiều chắc cũng biết rồi như trường hợp như này mình cũng không thể so đo tính toán được bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem như chén này tôi khẳng định 100% này không có lục đó như chén này là chén phản đầu tiên này tôi vừa nhắc đến nhé như chén này 100% có lục tôi sẽ đặt hết đặt có bao nhiêu tiền tôi sẽ đặt hết vào cửa lục và tôi sẽ đánh thêm tài đó hai ba sáu nhé hai ba cháu chén này không có lục anh em ạ máy hoàn toàn không rung khi có lục lên nó sẽ rung còn không có lục lên nó sẽ không rung chiếc này không có lục đó hai ba năm xỉu chiếc này vẫn là lục tài anh em này tôi sẽ đánh lục và tài đó một bốn sáu mười một điểm tài 11 đô điểm ăn luôn Trận này không có lục Tôi sẽ đánh xỉu ba ba bốn thôi xỉu 10 Vẫn đủ điểm ăn này Tiếp tục không có lục anh em này Thì trận này tôi tự tin đánh nhất xỉu Đó một hai tám này À một hai năm này 8 điểm này Trận này vẫn có lục này hai năm sáu này trận này lục một một trăm phần trăm luôn đó ba năm sáu ấy chân này có lục đó một ba sáu ấy chân phản này chân này không có lục không có lục thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh xỉu đó một hai hai này chân này tôi tự tin tự tin 100% không có lục không có lục thì chúng ta sẽ đánh xỉu đó ba ba bốn 10 điểm xỉu 10 đủ điểm ăn đúng không ạ trận này thì chắc chắn là lục 100% rồi tôi có bao nhiêu tiền tôi đổ hết vào cửa lục và đánh kèm theo kèm thêm những cửa tài nữa. lục tài đó 146 đủ điểm ăn luôn anh em nhé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 đến và test hột thử hột cảm thấy hột chuẩn chơi được anh em lấy còn không được thì chúng ta ngồi giao lưu cà phê cà pháo tôi thì cũng ờ, ngay từ đầu tôi nói tôi người miền Bắc nhưng mà cái uh, về cái bộ môn tài xỉu này thì tôi cũng uh, nghiên cứu khá là sâu chúng ta có thể đến trao đổi kinh nghiệm hoặc là giao lưu gặp gỡ một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em